chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại Hà Trì, Hà Cầu Ngôi nhà có diện tích là 38m2 xây 5 tầng và đang được trả bán với giá là 3 tỷ 100 triệu đồng Hiện tại là tôi đang đứng trước cửa ngôi nhà đây, các bạn có nhìn thấy Có rộng 2,5m, cách đường ô tô 20m thôi Đây phía mặt tiền của ngôi nhà là được ốp từ đá granite hết đây các bạn hãy quan sát đây phần ờ, cửa thì đều được ờ, làm từ cửa bên ngoài là cửa sắt phun sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính các bạn nhé đây về trên này chính là phần mặt mặt tiền của ngôi nhà đây và tiếp theo đây tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng 1 nhà phần tầng 1 của ngôi nhà nó đang được thiết kế với một phòng à, ăn phòng bếp và chỗ để xe này không gian đây là chính là phòng à, khách đây quách phụ các bạn nhé với lại à, chỗ để xe các bạn nhìn thấy bên trên là có hệ thống trần thạch cao hết rồi và tiếp ờ, theo về phần tầng 1 này là chính là phần ờ, phòng bếp các bạn tầng ờ, phòng bếp thì gồm có tủ bếp này mặt bếp và chậu rửa tủ bếp thì đều được làm từ gỗ thịt hết gỗ xoan đào đây các bạn có thể nhìn thấy về phần mặt bếp thì là mặt là đá tự nhiên đá đen vân mây rất là đẹp đây chúng ta có nhìn thấy này và bên này chính là phần chậu rửa chậu rửa đây là inox inox ba 304 hàng nhập khẩu đây chúng ta phải ngắm lại toàn bộ phần tủ bếp của ngôi nhà đây là không gian à, tầng 1 này và à, tiếp theo đây à, là nhà vệ sinh phụ ở tầng 1 trong nhà vệ sinh phụ này gồm có bồn cầu và à, một cái máy bơm để ấm nước lên trên các tầng và tiếp theo đây chính là phần à, cầu thang đây chúng ta có thể nhìn thấy còn về phần cầu thang thì mặt bậc và cổ bậc thì đều làm từ đá đen à, và cổ mặt à, cổ bậc sẽ làm từ đá, trắng và tiếp theo là phần à, tay vị thì đều là tự có trò các bạn nhé đây chúng ta quan sát nó kỹ hơn và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà về tầng 2 của ngôi nhà thì hiện tại đang được thiết kế là một phòng à, khách rộng đây chúng ta vừa quan sát phòng khách rất là rộng đây là phòng để à, phòng dùng à, sinh hoạt chung của cả gia đình có thể đặt bộ bàn ghế tủ kệ hoặc là tivi rất là thoải mái đây là phần cầu thang lên này đây, chúng ta có thể nhìn thấy phần phòng khách này thì à, đã được bố trí ở trên là có hệ thống trần thạch cao bên dưới là đèn led và đèn tip đây là phần à, cửa và ban công của ngôi nhà đây chúng ta lại hướng từ đây ngắm toàn bộ không gian của tầng 2 và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 của ngôi nhà à, trên tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà tiến kiến như nhau các bạn nhé đều uh, chia hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh đây đây chính là không gian của phòng uh, tầng 3 đây bao gồm uh, một phòng ngủ nhỏ bên uh, đầu tiên là chỗ cầu thang lên có hệ thống chân gạch cao điều hòa cửa sổ đèn tiếp đây chúng ta có hình này đã xong hết rồi đây trên đây là điều hòa này đây là cửa ờ, thông phòng đều làm từ gỗ lim hết các bạn rất là chắc và tiếp theo là sang phòng ngủ tiếp theo phòng ngủ rộng đây phòng ngủ rộng phía ban công chúng ta có thể quan sát cũng bao gồm điều hòa đây hòa đây trần thạch cao và cửa thông phòng và tiếp theo là phần à, nhà vệ sinh bên này là nhà vệ sinh ở giữa trong nhà vệ sinh thì bao gồm à, bồn cầu lóng lạnh à, vòi hoa sen và hệ thống lavabo đây chúng ta quan sát nên là sau đây là tôi sẽ đưa các bạn đi tầng 4 à, không gian của tầng 4 thì nó cũng tương đối giống với cái không gian của tầng 3 cũng bao gồm một phòng ngủ hai phòng ngủ một phòng ngủ rộng một phòng ngủ nhỏ và một nhà vệ sinh giữa đây chúng ta này nhìn qua thôi cũng giống với tầng lưới không khác gì đây là nhà vệ sinh đây cũng có bình nóng lạnh này đây này là nhà phòng ờ, ngủ rộng ban công tôi mở ban công ra cho các bạn xem nhé công đi sau khi bên ngoài và bên dưới đây là ngõ phòng rộng rất là rộng bạn và cái giường tủ thoải mái luôn đây bên này là nhận vệ sinh này đây là một cái ô gan nhỏ mình có thể để ờ, giày dép hoặc là mình để một cái tủ để đồ nhỏ ở đây được và tiếp theo đây tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 4 là tầng 5 mình đang ở tầng 4 thôi trên tầng 5 của ngôi nhà thì bao gồm một phòng thờ và một sân phơi đây phía không gian này là chính là phòng thờ đây chúng ta đây đây chúng ta sẽ thiết kế thêm cái ờ, vách ở đây để làm uh, cho nó phòng thờ nó kín đáo hơn trên này bên trên thì là dính trời để lấy sáng cho thôi còn hàng đây đây nhìn cầu thang rất là sáng từ bên trên nhìn xuống và bên này ờ, chính là sân phơi rộng của ngôi nhà thì giờ được chúng tôi uh, lập tôn hết rồi đây bên trên này nộp tôn này và phía không gian bên ngoài này, này. tự nhiên để lấy eh, ánh sáng trực tiếp trên này chúng ta có thể phơi quần áo hoặc trồng rau trồng hoa thoải mái tôi xin nhắc lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 38 mét vuông xây 4 à, 4 tầng rưỡi nhà, nhà nằm ở ngay khu hưu trí Hà Cầu Hà Trì cách chợ Hà Đông và sân vận động chỉ 300m thôi ô tô vào cách nhà 15m các bạn nhé giá đang đang được trả bán với giá là 3 tỷ 100 triệu đồng Ngoài ra thì khu vực này bên tôi còn xây dựng một vài căn khác nữa Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể uh, liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên à, video hoặc là uh, đăng ký kênh để được theo dõi các video khác thường xuyên hơn Xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại